Dung một tôi đánh lẻ anh em nhé Lẻ anh em này Vẫn dung một tôi vẫn đánh lẻ anh em nhé Mở luôn bát này Lẻ anh em này Vẫn là dùng một bạc cầu lẻ đánh luôn lẻ anh em này Đánh trăm triệu lẻ luôn anh em này Mở bát này Lẻ anh em này Đấy, xin chào tất cả anh em hôm nay tôi lại quay trở lại đây tôi giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ chơi sóc đĩa bịp được gọi là cơ động nhất hiện nay đến cho anh em và đây là một trong những món đồ chơi an toàn nhất để anh em có thể lùa vào sòng và sới bạc anh em chơi gỡ gạc lại tất cả những gì mình đã mất anh em nhé thì anh em có thể biết được khi anh em đi chơi ở môn chơi sóc đĩa bịp này thì em có rất là nhiều những món đồ cho anh em có thể lựa chọn được như em lùa bát lùa đĩa hay lùa quân cái đồ thì đã đa dạng tất cả những món đồ cho anh em nhưng mà em chưa tìm được một món đồ nào ưng ý nhất cho anh em thì ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em đây là chúng ta cái máy cảm biến một hai đặc công cái máy cảm biến này chơi rất là cơ động là điều nhất là tôi đã ưu tiên của nó thứ hai là cái đồ chơi này ấy, dung thì dùng trực tiếp trên máy và cái nhịp dùng của nó rất là ngắn gọn và dùng rõ ràng và rất là dứt khoát anh em nhé và cái món đồ này được gọi là một trong những cái siêu phẩm đột phá mới nhất trong cái công nghệ chơi cờ bạc bịp 4.0 này anh em nhé khi chơi anh em cầm theo máy này cho tôi anh em đúc trong người hay đúc túi quần túi áo và anh em lùa cho tôi những mẫu mã quân vị không tang này Đấy, quân vị này thì làm châm thực mút soi đèn flash không có gì anh em nhé đây là một trong những quân vị cực kỳ là đẳng cấp nhất bây giờ lên này anh em Đấy, tại sao khi anh em Đấy, thua tha anh em kiểm tra quân vị bắt đĩa anh em không hề nào thấy được tang tích gì ở trong mẫu mã này và đây đó chính là mẫu quân vị ngày hôm nay tôi giới thiệu đến anh em quân vị không tang anh em nhé thứ nhất là quân vị này đấy làm châm thử thì hoàn toàn là không hút anh em này đây anh em nhé còn bát đĩa thì bát đĩa xanh chín bát đĩa của người ta anh em sẽ không phải đổ bát đổ đĩa vào anh em nhé tiếp theo là tôi soi đèn flash cho anh em để anh em để khẳng định được về mẫu mã quân vị này anh em này soi này hoàn toàn xuyên qua anh em nhé à, thế nên đấy anh em không thể nào phát hiện được đấy, một bất kể một ít đấy, cái đồ chơi nào hay là tang nào ở trong mẫu mã quân vị này cũng như là anh em xé quân ra anh em kiểm tra thoải mái luôn anh em nhé đây bát đĩa xanh chín hoàn toàn anh em này đấy, cho anh em khẳng định được like đó anh em nhá Đấy, rất là ok về mẫu mã quân vị này cũng là cái đồ chơi máy cảm biến này anh em nhá máy cảm biến này thì đi chơi em có thể đánh được với khoảng cách rất là xa cứ từ một mét rưỡi bay đầu là anh em có thể chiến thắng được ở cái máy cảm biến này anh em nhá thì trước đây anh em đánh cảm ứng thì anh em biết được Đấy, về độ chuẩn xác nó cực kỳ là hiệu quả luôn nhưng mà nhà tôi sẽ cải tiến từ cái đồ cảm ứng ra thành cái máy cảm biến quân vị một hai năm không này Đấy, cảm biến và cải tiến nó thứ nhất là nó sẽ còn nhịp rung của nó tản vị rung là lẻ rung một sấp hai rung hai và tứ tử là không rung thôi anh em nhá thứ hai là khoảng cách đánh thì rất là xa và thứ ba là cái món đồ chơi này Đấy, nó sẽ giúp tất cả những anh em có thể dễ dàng lại tất cả những gì mình đã mất với cái độ chuẩn xác của nó hoàn toàn là 100% anh em nhé thì ở cái video này tôi sẽ để lên cái chiếc bát kia cho em cùng nghe cùng cảm nhận và cùng trải nghiệm về cùng tôi về cái món đồ chơi này để em có thể tin tưởng chắc chắn được rằng cái món đồ này sẽ giúp cho anh em ấy, lấy lại những gì mình đã mất cũng như là hơn thế nữa anh em nhé thì đi chơi trên đầu nó theo một động tác anh em đặt sang phải vào cho tôi và anh em sẽ đúc vào trong người anh em còn ở video này tôi để lên chiếc bát để cho em cùng nghe cùng cảm nhận tôi cái bắt buộc là quân vị thứ nhất là phải thấp hơn máy thứ hai là bát đĩa phải úp vào thì nó mới có thể cảm biến được kể cả khi anh em phải đặt rồi đấy để, bây giờ anh em này đấy, chưa đấy, chưa úp bát vào này anh em đây xây dịch hoàn toàn không báo anh em nhé nó chỉ cảm biến khi anh em úp bát vào và anh em đấy, đây tôi thử anh em này úp bát vào anh em nâng lên và anh em đặt xuống đấy, cứ sau một giây lập tức nó sẽ báo rung với cái mà vị rung của nó là lẻ rung một sấp hai rung hai và tứ tử là không rung anh em nhé thì ngay bây giờ tôi sẽ sóc thử cho anh em vài ba tiếng bạc để anh em thể biết được về cái đồ này anh em gặp thật về anh em chơi anh em nhé đây tôi sóc luôn trực tiếp cho anh em này đây anh trắng lên sóc luôn anh em nhé máy báo cho anh em dung hai nhịp dung hai nhịp thì chắc chắn là đánh thẳng vào được bảng vị sấp đôi rồi anh em nhá tôi đánh thẳng vào mặt sấp đôi 20 triệu mở bát cho anh em này mở bát sấp đôi anh em này tôi sóc tiếp anh em nhá sóc xong anh em đặt xuống sau một giây máy sẽ báo máy báo cho anh em dung một nhịp dung một nhịp trong bát trong đĩa đó là nẻ rồi anh em này đánh luôn nẻ anh em này mở bát ra lẻ anh em nhá ba trắng anh em này sóc tiếp đồ này là một trong những món đồ ok nhất hiện nay rồi anh em nhá lần này anh em phải nhanh tay cập nhật món đồ này về chứ đừng chờ khi đến khi đồ bão hòa rồi thì anh em rất là khó để đùa vào anh em chơi anh em nhá máy báo cho anh em dùng một nhịp dùng một nhịp trong bát trong điện nó là lẻ anh em này đánh thẳng 50 triệu lẻ anh em mở bát luôn có luôn tiền anh em nhá này ba trắng này anh em này tôi sóc tiếp anh em nhá máy báo cho anh em là không dung thì không dung nó chính là tứ tử rồi anh em nhá không cần biết tứ đen hay tứ trắng anh em cứ đánh thẳng vào mặt chặn cho tôi đánh chẵn 100 triệu 200 triệu anh em chắc chắn là anh em ăn luôn anh em này mở bát tứ trắng anh em này đó tôi kể niệm cho anh em tiếng bạc cuối cùng nha anh em nhá tiếng bạc này à, đồ này thì em đánh tiếng nào cũng là tiếng kết để này yên tâm máy báo cho em chung một nhịp đấy dùng một nhịp anh em nghe được đấy rất là thứ nhất là nhỏ nhẹ thứ hai là anh em chỉ mình em cảm nhận được thôi kể cả người ngồi bên cạnh hay người nào sờ vào người anh em cũng không thể nào mà biết được rằng đấy trên người anh em có một cái máy báo chung để anh em có thể chiến thắng được bịp được ở môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé máy báo cho anh em dùng một nhịp dùng một nhịp anh em đánh thẳng vào mặt thẻ rồi một tỷ thằng nào thằng nào mở tiếng bạc này chỉ có bán nhau bán cửa cho anh em anh em nhé mở luôn này lẻ em này chồng quân trọng bị máy đều báo ok hết anh em nhé. đấy đó chính là cái máy cảm biến quân vị ngày hôm nay tôi giới thiệu đến anh em và khi anh em chơi xong lưu ý anh em là anh em sẽ tắt công tắc đi cho tôi để anh em sẽ bảo quản được cho cái món đồ chơi của anh em trong những cuộc chơi tiếp theo anh em nhé. thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến anh em đó chính là máy cảm biến quân vị được làm trực tiếp trên mẫu điện thoại của không cửa hàng chúng tôi có thể đặt làm trên tất cả những mẫu điện thoại cảm ứng hay mẫu điện thoại đen trắng nào hoặc là mẫu mã quân vị quân thuốc quân bài quân tú đón thì với anh em chơi mẫu mã quân vị nào anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại của tôi số điện thoại thì tôi đã đặt ở trên góc màn hình anh em cần tư vấn về đồ hay cần mua đồ anh em chỉ việc alo trực tiếp cho tôi hoặc là anh em có thể kết bạn gửi qua zalo cho tôi tôi sẽ trả lời và tư vấn giải đáp mọi thắc mắc của anh em video video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi